Chào các bạn, à, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách làm video để ghép à, lồng con rắn vào giống như trò chơi với rắn Thì à, bây giờ chúng ta xem cái video mà tôi đã chỉnh sửa xong rồi Rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm Cái đoạn video này tôi đã đăng ở bài trước rồi Bây giờ tôi sẽ tua nhanh hơn Để cho nó khỏi tránh cái trùng lặp là một video đăng hai lần Để các bạn xem là tôi đang tua nhanh hơn đấy ta vừa đang xem video ờ, thì chúng ta thấy ờ, như thế nào ạ? Chúng ta muốn làm được video này chúng ta hãy theo dõi ờ, tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn nhé. Khi vào phần mềm Kamaster chúng ta vào cái dự án trống Rồi chúng ta sẽ à, xem ờ, cái đoạn à, video gốc mà khi tôi chưa ghép về để làm video các bạn xem đoạn video gốc nhé để thì uh, cho video vào tôi cắt bớt đi để các bạn uh, hiểu thôi xem dài nó mất thời gian để tôi để cho các bạn à, xem cái đoạn à, video gốc để tôi khi chúng ta làm à, video chúng ta để đặt máy chúng ta quay xong rồi nó đi vào này đi vào người đấy thì cái đoạn đầu khi chúng ta đi vào này là nó đây này đi vào này là nó bị thừa thừa bây giờ chúng ta lại cắt bỏ này chúng ta lại cắt bỏ cái đoạn đầu nó nhấn vào video đấy các bạn nhấn vào video chúng ta cắt bỏ cái đoạn thừa để nhấn vào video nhá khi nó khung như thế này rồi chúng ta vào cái kéo vào cái kéo thì bây giờ cái phần à, thừa ở phía trước này là phần à, bên trái chúng ta cắt sang trái của đầu phát này đấy, nhấn vào cắt sang trái của đầu phát này rồi lùi lại cắt sang trái của đầu phát này đấy chúng ta bỏ đoạn đầu đi đây chúng ta xem một đoạn à, video gốc này ở cái đoạn ờ, video gốc này ví dụ chúng ta đang muốn ghép cái gì vào chúng ta hãy tưởng tượng đó là trước mặt mình đấy cứ tưởng tượng là trước mặt mình thôi làm y như thật đấy tí chúng ta mới ghép vào bạn đã thấy video gốc để có gì chưa đấy chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta làm uh, chúng ta diễn giống như diễn viên cứ tưởng tượng nó là như vậy đấy chúng ta đây là đoạn video gốc chưa đấy đấy khi mà chúng ta có cái video gốc này rồi bây giờ chúng ta đặt ở đây luôn đặt ở trên phía trên tức là cái lớp thứ nhất là vào phương tiện sau đó rồi à, vào cái trình à, duyệt phương tiện rồi chúng ta đưa cái video này vào đưa video vào xong bây giờ chúng ta sẽ ghép và ghép nó lên khi ghép lên bây giờ chúng ta sẽ vào lớp này vào lớp rồi chúng ta vào à, phương tiện vào phương tiện để lấy video à, video tôi đã đã chuẩn bị ở trên này rồi đây đây các bạn nào nhìn cái video này, này đấy cái đoạn chúng ta bỏ cái đoạn video này lên thấy chưa các bạn nào thấy cái video này có con rắn chưa đấy bây giờ muốn làm thế nào để chúng ta lồng nó vào chúng ta hãy quan sát này bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái lớp thứ hai ở phía dưới là cái video của con rắn này này đấy sau đó các bạn kéo thanh công cụ lên trượt thanh công cụ lên nhìn thấy kỹ bên phải là thanh công cụ này sau đó chúng ta tìm đến cái chỗ mà có cái ô vuông mà hai kéo vào nhau này chúng ta đây là ô trồng trọt chúng ta nhấn vào trồng trọt này nhấn vào trồng trọt này rồi sau đó các bạn này nhìn thấy khung con rắn này có bốn cái chấm màu xanh chưa bốn cái chấm này là chúng ta đẩy vào thì chúng ta cắt bỏ cái đoàn khác đi bây giờ chúng ta khi nó làm nó thừa hai cái màu đen hai bên này này là cái này chúng ta không ẩn được chúng ta chỉ ẩn cái màu xanh thôi nên là chúng ta kéo nó vào kéo nó vào này ta đẩy nó vào này đấy chưa chúng ta chỉ lấy cái màu cái màu xanh thôi đó ta đẩy bên phải xong rồi đẩy ra bên trái đẩy vào này để loại bỏ cái màu đen này đấy nè. À. rồi ok thế bây giờ còn có mỗi con rắn đúng không chúng ta bật nó lên này chúng ta chọn này, ô vuông này đó rồi sau đó chúng ta tích nó vào này đấy các bạn nào thấy chưa thế bây giờ là đấy con rắn chúng ta di chuyển thoải mái này trong này, này. nhấn giữ vào con rắn để cái cái cái video thứ hai chúng ta di chuyển này ta đặt làm sao đó cho nó hợp lý đặt ta đặt trên bàn này đặt trên bàn này như thế nào cho nó hợp lý đúng không nó cho trúng vào bàn này không người không khéo ngồi đằng ngoài bàn đấy rồi xong bây giờ sang phần tiếp theo là chúng ta ẩn cái màu xanh này đi thì còn mỗi con rắn này thôi chúng ta nhấn vào cái video ờ, phía dưới này cái lớp phía dưới này cho nó khung này đó rồi các bạn tiếp tục trượt thanh công cụ lên đấy trượt cái thanh công cụ này lên này nhìn thế này nhìn tìm cái phím choma phím choma này rồi nhấn vào phím trauma này đó nó hỏi là cho phép đây là nó đang đóng cho phép này chúng ta bật cho phép lên các bạn bật cho phép lên này đó rồi các bạn thấy nó mất chưa đấy ở cái, cái chấm này màu xanh thì trùng với cái màu xanh kia là nó ẩn đấy thì bây giờ chúng ta thấy chưa đấy bây giờ chỉnh à, tăng cái độ nét bây giờ là như vậy là được rồi đúng không đấy đây nó có cái mũi rắn thế này đấy nó mất màu xanh rồi tăng độ nét lên thì chúng ta vào um, cái đường cong chi tiết ở bên cạnh cái chấm màu xanh đây vào ừ, đường cong chi tiết để chúng ta chỉnh cái độ nét cho nó này đấy. chỉnh cho nó nét đấy chúng ta chỉnh đi chỉnh lại nhìn uh, các bạn nhìn tinh mắt là thấy nó nét hay không đấy nét hay không do mình chỉnh được chưa rồi chúng ta sẽ chạy thử phát xem nào xem nó khớp chứ nào Đây xem được khớp chưa nhá Để khớp của đàn mà tôi đưa tay tôi vậy là, là nó nằm xuống kia À đúng rồi đấy Đưa tay vậy vậy cái là nó nằm xuống Không có đau vậy trúng người đó Ta phải tránh cái trường hợp là vậy trúng rồi nó À đấy là bị trúng rồi thấy không Thế thì khi bị trúng là chúng ta để cái đoàn mà tay vẩy này này Đó là đây tay vẩy này cái đoạn này chúng ta nhấn giữ cái video phía dưới video của con rắn ấy video dưới này nhấn nhấn ngón tay vào giữ rồi chúng ta kéo lùi nó lại kéo lùi nó lại để xem rồi chúng ta trượt đi chúng ta xem nó có đúng không xem là khi mình vẩy tay đúng như nào rồi chúng ta xem lại từ xem lại này xem lại từ cái đoàn nó bắt đầu ý chúng ta cắt bỏ cái đoàn tê như thế để xem là vẫy khi chúng ta vẫy tay là sao nó có nằm xuống không ta phải căn cho đúng nó khớp như thế căn khớp là chúng ta vẫy tay là nó phải nằm xuống đấy nằm xuống à thấy chưa rồi sau nó lại lên này nghĩa là tay giống như chúng ta đang điều khiển được nó rồi các bạn thấy ờ, khớp chưa đấy giống như chúng ta đang điều khiển nó các bạn nhìn thấy chưa đấy như vậy là khớp rồi khi chúng ta thấy khớp rồi mà giống như chúng ta điều khiển được nó là khớp rồi là được nó ờ, chưa được chúng ta lại di chuyển cái con ờ, cái video dưới này này bây giờ à, cái đoạn trước này đóng có chúng ta cắt bỏ cái đoạn trước này đi căn bằng cái video dưới này có con rắn này nhấn vào cái video phía trên chúng ta cắt bỏ cái đoạn à, thừa trước đi nhấn vào video trên này chúng ta nhấn vào cái kéo nhấn vào kéo ở cái đoạn trước là đoạn bên trái bên trái màn hình nhé chúng ta nhấn vào cắt sang trái này rồi rồi bây giờ chúng ta để nhấn giữ cái video dưới để chúng ta kéo cho nó bằng cái video trên đó chúng ta thấy chưa ờ, chúng ta xem lại nhá xem lại xem khớp chưa nào đấy chúng ta phải vẫy tay là nó nằm xuống giống như mình đang điều khiển được nó ấy. Đấy giống ta hất tay là nó lên rồi đấy Giống như hất tay là nó đang chạy lên Đấy phải điều khiển như vậy Rồi Bây giờ con rắn này nó hơi quá xa chúng ta cho nó lại gần một xíu này nhìn này đây Chúng ta nhấn dưới vào cái ờ, video dưới là của con rắn này chúng ta di chuyển nó lên gần người một tí Đó Giống như là sát người mình mà mình đang điều khiển được nó Rồi tích nó vào Rồi làm xem lại này Giống như gần người mình mình điều khiển nó Đấy Nhìn rất sát người nó mới hấp dẫn Đấy sát người vào nó mới hấp dẫn Đấy các bạn thấy khớp chưa Bây giờ chúng ta kiểm tra cái đuôi nó xem là cái đuôi nó sẽ bị có một cái thừa đấy, thừa đoạn nào chúng ta cắt đoạn đấy đây cái đoạn này thừa đây cái đoạn cuối này video trên thừa này chúng ta nhấn vào video trên đấy cái video mà tôi đang ngồi đấy video phía trên này nhấn vào cái kéo rồi chúng ta thừa phía bên phải từ cái đoạn đuôi là bên phải nha chúng ta nhấn là cắt sang phải của đầu phát này đấy nó bằng chưa các bạn nhìn nó bằng chưa đấy chạy thử cái đoạn đuôi này xem nào cho nó bằng nó mới khớp được Đấy các bạn thấy khớp chưa Đấy khi tôi cho tôi quay cái video này à, Tại nhà gần đường cho nên nó hơi ồn Chúng ta tách bỏ cái nhạc này đi Sau đó chúng ta lồng cái nhạc khác vào Bây giờ muốn bỏ cái nhạc ồn này đi Thì chúng ta nhấn vào video trên của mình quay này Video này nó ồn Đúng không Sau đó tiếp tục chúng ta nhấn vào cái kéo Nhấn vào cái kéo này Rồi sau chúng ta nhìn à, bên thanh công cụ có chỗ mà trích xuất âm thanh Nhấn vào trích xuất âm thanh rồi tích rồi chúng ta kéo được cái cái là bây giờ có ba lớp này trên là video của tôi này thứ hai là con rắn này thứ ba lớp dưới cùng là cái âm thanh mà tôi tách từ cái video của tôi ra này sau đó chúng ta nhấn nó khuôn vàng sau chúng ta nhìn bên trái màn hình có cái ờ, thùng rác này nhấn vào cái thùng rác để xóa bỏ cái nhà cái này đi nó ồn quá đây xóa bỏ đi rồi xong rồi bây giờ các bạn xem lại này không còn tiếng gì nữa này Đấy các bạn thấy không Đâu nghe tiếng gì nữa đâu Đấy bây giờ chúng ta sẽ cho nó lại từ đầu Này từ đầu này Sau chúng ta lồng nhạc vào Chúng ta nhìn ở bên cái khuôn vòng tròn mà, mà ừ, chứa công cụ ấy, Nhìn có cái nút nhạc Đấy âm thanh đấy chúng ta nhấn vào đấy để lấy nhạc Nhấn vào âm thanh này Rồi Chúng ta sẽ chọn nó một bài chúng ta kéo lên ờ, chọn thư mục của mình vì trong này nhạc của mình mà rồi chúng ta chạy thử một bài nhé nào chọn cái nhạc nào làm sao cho nó hợp nhấn vào cái bài sau đó có cái tâm giác để chạy video à, nhạc này chúng ta nhấn chạy thử đã khi nào mà được chúng ta phải nhấn dấu cộng để chọn thấy hay thì nhấn dấu cộng đấy rồi tạm được đâu đây tôi chọn bài này tôi nhấn vào dấu cộng này Đấy tôi nhấn vào dấu cộng này Rồi ok Tích vào Khi các bạn muốn chỉnh cái nhạc to nhỏ Chúng ta nhấn vào cái nhạc ở dưới này này Nhấn Đấy thấy chưa Nhấn nó khuôn màu vàng này này Nhìn ở bên ờ, phải thanh công cụ Chúng ta nhìn thấy cái loa này Nhìn thấy cái loa chưa Đây Ở đây là đang mới có 100 Chúng ta có thể tăng lên 200% này Nhạc nó to này Đấy Đấy chưa nhạc nó vừa vừa này Đấy Còn ờ, ở bên ba cái nút này những nút này tôi đang kéo này này là núi chỉnh chỉnh cho ấm dòng hoặc là dòng dòng nó thanh sang bên này là thanh dòng con gái này sang bên này là dòng ồm hơn này đấy được chưa đấy là tôi lấy cái nhạc này không bản quyền nhớ nó không cần phải chỉnh nếu các bạn mà lấy cái nhạc mà của người khác là chúng ta phải chỉnh mấy cái này nhé để cho nó tránh cái bản quyền nhé rồi tích nó vào rồi chúng ta chạy thử xem nào đấy đó loại bỏ cái tiếng ồn chứ mình quay mình thế nhạc vào Đấy các bạn nhìn giống chưa Đấy Đấy các bạn nhìn khớp chưa giống chưa Đấy Rồi thế là chúng ta hoàn thành cái video này thôi thì khi các bạn muốn xuất ra các bạn ờ, nhấn cái nút giống như có ba chấm nút chia sẻ bên này này bên tay trái này cái đoạn ờ, video của con rắn tí nữa tôi để ở cuối video nhé cái đoạn video của con rắn này này tí tôi để ở cuối video và tôi sẽ tua cho nó nhanh để khi các bạn lấy về để khỏi bị trùng cái bản quyền được chưa là không ai bị bản quyền cả đấy sau các bạn về là giảm tốc độ nó lại tôi tăng tốc độ cho nó nhanh sau các bạn về giảm tốc độ nó lại cho nó chậm lại tôi để ở cuối video nhé các bạn đau tí nữa các bạn muốn làm cái này các bạn à, đau cả cái video này luôn tải cả cái video trên YouTube này về sau đó chúng ta cắt bỏ à, cái đoạn đầu đi sau chỉ lấy một cái đoạn của video của con rắn này thôi để chúng ta khi chúng ta quay thì chúng ta lồng nó vào đấy tôi đã hướng dẫn chúng ta từ đầu rồi chúng ta xem mà chúng ta thể hiểu ngay là tí nữa cuối video tôi để lại cái đoạn này cho chúng ta đấy đoạn video con rắn này đấy cho chúng ta để uh, chúng ta về uh, tải về chúng ta cắt bỏ cái phần dư ra để chúng ta làm được chưa đấy rất là đơn giản đấy còn cắt đầu cắt đuôi làm sao cho nó khớp nhá đừng có để mà có con rắn mà người biến mất rồi là có người mà con rắn biến mất đấy các bạn à, chọn nhạc à, chú ý là lưu ý là phải lấy nhạc của youtube khỏi bị bản quyền hoặc là lấy nhạc của người khác chúng ta phải lách phải lách cho nó méo đi để tránh eh, bị bản quyền rồi được chưa đấy các bạn à, thấy à, video hay thì à, nhớ đăng ký kênh này rồi nhấn nút chuông để theo dõi video kế tiếp nhé tôi sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn để làm cái trò khác đấy mấy cái trò vui vui này các bạn rảnh các bạn có thể làm chơi đăng youtube rồi đăng facebook đấy rất là dễ và cảm ơn à, các bạn rất là nhiều nhé đấy khi chia sẻ chúng ta nhấn vào nút bên trái này nút trái ờ, nút chia sẻ này này đấy đây là chúng ta đấy chúng ta nhìn thấy chưa lưu video đến nơi trưng bày đấy bạn nào ờ, chưa quen thì chúng ta sẽ sử dụng ờ, cái phần mềm này nhiều vào để chúng ta làm quen với phần mềm sau đó chúng ta làm video cho nó dễ